sau đó Phước cũng gửi tiền trong trang trải và để ờ, về lo cho vợ sanh sanh sanh nở thì giờ bé nhà cũng trên trên hai tháng thì bữa nay ghé lại đây để thăm ông để gửi cho ông ờ, chút quà sữa chắc sữa ông cũng hết rồi chứ kèm theo là gửi tiền hỗ trợ trong cái quỹ riêng của ông á tại vì ờ, đối với kênh của Phước thì mỗi cái hoàn cảnh ai giữ tiền được hết thì Phước trao hết còn không nữa thì Phước giữ lại và hàng tháng Phước chi trao chứ thật sự giữ hàng tháng đi trao ra gì nó cũng cực lắm tại vì tự ờ, tự mình phải ờ, bỏ tiền ra mình đổ xăng mình đi mà còn chẳng hạn như đưa hết rồi thì mình rút rồi thôi chào chị mỹ châu thôi mỹ châu trọng thủy tới đây thôi chào ông hai rồi con xin ờ, miếng uh, ánh sáng không ông hai dạ. đây tâm sự hả đây tâm sự với bạn già hả đồng chí đồng rồi mở cửa ra Ờ, đây ờ, là cái căn nhà hồi ờ, chắc ăn ăn được hai cái tết rồi hai cái tết hai cái tết cái tết đầu thì bà mất cái tết nữa à cái đầu ăn được có bảy bữa có bốn mùng năm đi dạ ừ, chú ghé xe đó dạ ừ, dạ rồi tết năm sau đây con ghé gửi ông sữa dạ. sữa sữa với kèm theo chai dầu dầu gió xanh với lại mấy cái viên thuốc thuốc này là kiểu dạng như panadol của mình đó ông hai ờ. nhưng mà cái này hàng là của úc nha mình ờ. uống thì ờ, lần mình lớn tuổi rồi uống lần viên thôi ờ. nhức dứt đầu nữa thì mình uống giống như cảm nhẹ nhẹ cảm nữa ờ, cảm nha chứ không phải covid nha covid thì phải xin thuốc của bên địa phương khu vực rồi cái đó thì nhà nước hỗ trợ rồi với hai hộp sữa ensure hai hộp sữa ensure này là của bạn út nhỏ út nhỏ gửi tặng cho bà cho, cho ông á chào bà hai ghé đốt em cho bà trời ơi lần nào ghé lại ông cũng khóc bây giờ á cô chú anh chị Giờ mình thương cái bà mừng ở tiếng gì Bây giờ trời còn ra cho nó chịu bước ơi Giờ cũng đợi, đây con đốt cho anh buông tay quá Đây con đốt cho Đây con đốt cho Bây giờ bà ngồi bà khít lúc có ăn mà bỏ bỏ đi rồi không có ăn mà chịu khổ với tôi bây giờ phượng tôi đưa cho đi nó ăn dư ăn với đã bà bỏ nó mà đi đây ờ, là cái bàn thờ nè các bạn không ừ. thì phước cũng đang tính dự định mua cái bàn thờ để cho máy ấm nhưng mà nó dài hơn cái mẫu là mẫu về nhưng mà nó dài hơn nhưng mà nó lại gỗ đỏ tới 14 triệu lận đang ờ, xin tiền hỗ trợ dài ờ, một mét chín mươi bảy nó khổ thì nhiều khổ mà nó có ăn được thì nó mà bỏ nó mới đi Vàng cho bà ủng hộ cho ông uh, Mạnh giỏi nha Đây, Để cho Liêm vô đốt con cầm giờ mà ngồi bạn nhìn cơ mà con gì nữa Phước ơi Sẽ có gì ăn cái nhớ rồi Đừng bắt đi ăn, không có được gì chứ Khổ chứ không khổ Mà sao thời gian uống đầy đủ có đầy đủ kìa bác ơi đó rồi mấy ngày sức khỏe không sao rồi kệ đứng đây nói chuyện nhau một chút luôn dạ. rồi có chút ờ, mệt không á mệt hả rồi có rồi ổn luôn như không vậy cái ra mới mỗi ba bốn ngày nằm ngồi dậy nó ra dạ. rồi cái rồi uống thuốc ờ, ba đêm cái mình đó dạ. cái nó bớt bớt rồi, rồi ờ, đi, đi, đi, chết dạ đi ra đây mé đây ngồi đâu ngồi đây đi cho nó thoải mái cái trần dưỡng nè cứ ngồi dưới nước này được nó hết rồi bữa nay nó bốn năm bữa rồi ngồi đi em ngồi đi em rồi rồi được rồi đỡ rồi phải không thấy không thấy hết gỡ không thấy hết <laughs> có sữa đó có dòng pha sữa không uống ờ. dạ qua ta cũng phải cho bọc sữa à, sữa cái đó là sữa lạng vina cà phê ờ, cái đó là mình pha uống nước đá còn cái này uống suông cái ruột của ông á không có tốt quá à, như cô ừ. chú anh chị thấy là ông thì đeo lúc nào cũng đeo ông bịch uh, bên đây thì rồi cái ruột ra về là phải đi vệ sinh thì thông ừ, qua bên đây vệ sinh qua đây cũng mấy năm nay rồi từ lúc mà phước biết ông dạ. rồi uh, nên cái bụng mình nhiều khi uống đá không tốt mình uống ừ, nước nóng cái nó đau dạ uống nước ấm cho nó nhớ ấm không nóng không ra dạ. nhớ con còn giữ ông nhiêu tiền không dạ, không biết đâu à con còn giữ ông là sau phần hồi đợt trước con gửi ông là con còn giữ 27 triệu nhiêu bấy à. 27 triệu thì bữa nay con ờ, gửi tiếp cho ông không 4-5 ờ, triệu gì đó để cho ông trang trải tại vì giờ nhiều khi hai tháng 3 tháng con mới ghé lại lần tại vì ờ, biết sao biết không ừ, ở trên con đang tôi nghe cái con xây cái máy ấm trên trển á ừ. máy ấm dưỡng lão còn nữa nếu mà mới nghe tin nào hỏi có tin tức gì bước không rồi vợ mình nó nói em lo cho cái ông ông quánh vợ ông bể đầu gãy tay gì đó đâu, đâu có đâu đâu có lo cho ông nào quýnh bà nào đó bà à, chồng mất thôi chồng mất thôi chứ đâu có chồng mất hả dạ. bà bị tai à bị tai biến dạ bỏ lại ba đứa con chồng ờ. bị uh, huyết bao tử đó lo đó dạ dạ cất nhà xong rồi không ờ rồi có mấy chục triệu nữa dạ đó, rồi ờ, nghe nói đó rồi ờ, thôi tính là đâu có chừng nào cũng xuống chứ đâu có dạ. nhắn tin chi cũng chuyện của em là bố lý do là tàu chạy ngang qua cái người âm thanh nó đỡ lỗi lắm còn ờ, hai mươi bảy triệu thì ờ, bốn uh, triệu đợt trước đó, trong hai tháng đâu xài còn nhiều dư không không còn có rồi hả thuốc hả ờ, một chuyến xe về mình đi là bao nhiêu tiền đây bảy đây xuống ngã bảy là bảy chục ngàn đây xuống trà quýt sáu chục là đi về luôn à, và tới đó là mình chích thuốc là bao nhiêu tiền nữa chích thuốc trong ngoài từ trăm sáu bảy à, là một chuyến đi mình tại trung bình cũng khoảng hai trăm rưỡi ha ừ. một tháng mình đi mấy lần ba bốn lần ba bốn lần ha là đức là cả triệu quạt rồi quạt à, hai tháng thì đức cũng có hai triệu rồi ăn uống đồ nữa ăn uống ở đây thì uh, con thấy nó đang làm cầu ở kia cái xe mà chở đồ thịt cá với lại mấy cái đồ mà đi đồ đi ta đi chợ á người ta bán ờ. đồ gãy ta chở ngang á ờ, khó khăn phải không đi đường tắt trời ơi nãy nó kéo hai ba người kéo lên cái xe ba gác á ờ. chở gao kéo lên cũng chết dưới đường ruộng ờ, chứ lại cái cầu nó làm chắc đợt sau con ghé là cái cầu có thể làm xong rồi dạ yeah. Dạ. 5 tháng 5 là giao À mùng 5 tháng 5 hả là ngay Tết mình luôn á hả? Bữa nay là ờ, dưới là ờ, nhiêu ta? Ờ, bằng luôn anh, bằng nay, ở trên luôn. Bữa nay dưới ở trên là mùng 10 thì ở dưới cũng mùng 10 phải không? 11. Ờ đúng rồi đúng rồi. thì dưới 11 thì tức là còn khoảng gần 2 tháng nữa. cũng là tới đó là xong à. Tại vì qua mùng 5 tháng 5 con ghé ừ. để cho dễ đi. Tại vì cầu đâu có dạ. dám nói, đâu có dám Thôi vậy bữa nay nếu mà nói vậy thì còn 27 triệu thì con gửi ông 5 triệu đi. 2 tháng sau con ghé qua mùng năm tháng 5 dưới con ghé lại này 5 triệu nha cái này là tiền ông thôi chứ không phải tiền con nhưng mà ừ. ông muốn lấy hết con cũng đưa hết được ừ, nhưng mà tại con sợ nguy hiểm thôi mày giữ tới cho, cho... <laughs> bị mất hết mấy lần rồi sợ không nhiêu tao tao cũng dạ. gửi nữa hai triệu ba triệu bốn triệu 5 triệu thì uh, như uh, ở clip trước phần 21 uh, cô chú anh chị thì uh, các cô chú anh chị đã từng theo dõi kênh của Phước và đã từng những xem xem clip trước thì sẽ biết là Phước còn giữ ông 27 triệu thì uh, Phước gửi ông 5 triệu thì Phước còn giữ lại là 22 thì uh, nói chung là nếu mà có ai hỗ trợ thêm thì Phước sẽ cộng vô và báo lên cho mọi người biết và ừ, bây ờ, giờ cũng chưa có ai hỗ trợ thêm tại biết sao phải không dịch không còn tiền với dạ. lại một phần nữa là dịch ở ngoài không cho nữa dạ đúng rồi ờ, báo cho mỹ rồi là nhà nước cắt, cắt cái trơn hả ờ, cắt ờ, nói tao vượt nghèo rồi vượt nghèo rồi hả cái nhà vậy là vượt <laughs> nghèo đúng không ừ, bây giờ nó có cái cục tư máy à. rồi tao trả lời cái bụng của tôi ỉa là tôi vô bọc dục xong chứ còn là không có ỉa còn tư máy được tư máy giờ đâu có cướp phải có cướp là tôi ăn được thì nó đỡ khổ à tức là nói có cầu, <laughs> nói có cầu tiêu máy thì xó nghèo mà xóa nghèo cái ông mới nói lại là tôi đâu có đi cầu đâu ừ cầu tôi đâu có cất trời biết trước tại đợt trước các có lĩnh để cho bà đi ừ, giờ ừ, vệ sinh tắm rửa thì mừng lắm á dạ hai nhà về đâu có ai được giờ. tại lần trước trước là bà đi bô không à rồi ừ, ra sông đổ không ừ. bởi con mới gán làm cái nhà vệ sinh làm vệ sinh cho bà bà đi được lần hai lần gì dạ. làm cái cây cho bà vịnh đi nữa đó ừ. vậy là ừ, đúng rồi nếu không bị vậy là ờ, có cầu thương máy ờ, ờ, tính điểm rồi cắt cắt hộ nghèo ủa vậy là hộ nghèo là phải tính điểm nữa hả ta ờ tính điểm vậy là cái cái nhà chẳng hạn vậy Ô, giống như khách sạn vậy ta ờ, một sao khách sạn à? chẳng hạn như theo sao vậy ở ừ, khách sạn mà có tầng hầm thì sẽ là hai sao hay là khách sạn mà có ờ, thang máy thì sẽ là nhiêu ờ, nhiêu ừ, ừ. giống như là nó, nó nâng lên tầng ờ, tầng, tầng bậc tầng bậc hả tầng số, tầng còn khách sạn mà kiểu dạng nhà nghỉ gia đình đó thì nó không có mấy đó đi cầu thang rồi ừ. không có ừ. tầng hầm nói chung ừ. là tăng sao ừ, nhà có cầu tiêu máy là đã ừ. thoát nghèo ừ. nếu mà đi cầu tiêu mà, mà có sẽ còn giữ nữa có xe à, ông đo cái ỉa vô bọc quăng xuống sông à. thì uh, nhà không có cầu tiêu thì đó là nghèo ừ. à, vậy thì mà ta vậy nữa nếu mà ai mà nhà cất được khỏi cất cầu tiêu thì ừ. tôi vẫn còn nghèo ừ. <laughs> tôi điểm cao đó. à, cho điểm cao hả ừ. Còn nhà có xe máy nữa được cộng điểm lên nữa trên điểm đường được tao nó bằng cầu xe máy trời ơi cộng điểm đó ta vậy là con không gành mấy cái vụ này <laughs> giá dạ, 5 triệu nói chứ có ờ. kỹ nha khi con ờ. về tại con quay cái clip lên ở trên mạng á rồi lỡ ừ. có mấy gì như đợt trước á ghé ừ. lại này kia thì dầu đó dầu ừ. đó nếu mà có ai cho dầu rồi tha không cho thì lấy mà nó tốt nhất thì cho thì lấy rồi kêu tha tại chỗ thì tốt nhất là không cho tha tha liền đừng tha nhưng mà dầu này của con đây thì an tâm rồi dầu đó giờ nếu mà con bỏ thuốc mê con không biết lấy gì nữa chắc lấy cái lấy cái ruột của ông quá còn cái ruột cái bên dắt cái bọc á <laughs> còn cái gì đâu cho còn không hết nếu có lấy là đã đi đi luôn mất tiêu từ lâu rồi Bởi... đi nếu đi là đi luôn lâu rồi ha ừ sao sao ừ, cái bầu gần bể chưa trời ơi bé hai tháng uh... hết tháng rồi hả hai tháng 14 ngày rồi tại vì ờ, Trời cái điện thoại gái cái điện thoại đang quay để chút nữa tắt máy đi con cho con xem hình ừ, em quá à. dạ tại vì là liêm nó đang quay phim bằng cái trên điện thoại con á ừ. phải chút xíu nữa đi con cho ông xem thì bé ổn ổn chút xíu đi lớn lớn đi gắn à, ừ. trong năm nay à, là bé được đi ra đời ừ, con ẩm xuống năm nay gần tết có hẹn với cái ngoại gãy ngoại cốc ờ, dưới kia cái bà cụ mù con hay nói với ông đó ở ừ. dưới uh, kiên giang đó tại vừa ngoại mất rồi ừ. hẹn đẩy nữa ẩm xuống cho ngoại nựng ngoại hung hay về chưa gì chân mất, chưa, mất bởi vì không dám hẹn với ai chứ hẹn ừ. sợ quá bởi vì thôi <laughs> kệ đi tới đâu nữa <laughs> con sẽ có ngày bé hổ bộ mà ổng xuống liền à không dám hẹn nữa ừ. hẹn cái gỡ công rồi không không đạt được nữa ẩm xuống cho ông hai à, nựng đã lắm cũng dễ cưng lắm ừ. nói chung là tại con mình thì mình khen dễ thương thôi chứ lẽ khen để chơi xấu cho nên uh, gia đình cha mẹ anh em rồi con mình nó dầu ai đấy thơm không dạ. dạ không ông bà ta nói giống như là không phải hồn ai đấy thơm mà là cứt ai đấy thơm ờ, cứt ai <laughs> thơm mà bé nó mới sanh ra nó đầu vô còn đỡ đỡ nha chứ giờ lớn lớn xíu trời ơi nó đi ị một cái nó húi gùm luôn nó thơm đâu mà thơm <laughs> nó ăn thì nở được đó nó, nó có mùi không uống sữa rồi bé hai nó uống sữa mà vẫn có mùi luôn nữa ừ mở sữa cô chắc có lẽ là do mẹ đó mẹ do mẹ nó ăn thức ăn đó ừ. dạ. nói là từ à, lúc mầm tới giờ là 16 à, tấm với kem rồi thôi dưới sức khỏe nha 4 ờ. giờ mấy rồi con xin ừ, phép con về dưới về dưới khỏe ừ, gửi lời thăm gia đình tất cả cho nha dạ. tính à, điện lên gửi thơ lời thăm tất cả hỏi thăm coi có gì không dạ. mà cũng không dám gọi nữa dạ. có số điện nó mà không dám gọi dạ. luôn buông dạ bởi vì con thấy không ai điện con đồ gì hết thì một phần đó là ông chắc cũng là có ổn rồi điện xuống cho hay nha dạ Chứ lên thì cũng điện bây giờ nó vô dạ. làm hoài rồi nói chung con đi suốt à ừ. ghé tháng nào cái đồng này đầu kia rồi dạ. nhầm ghé này rồi điện về cái rồi điện lại rồi nói chuyện không được á ờ à, đúng rồi ông cũng biết nhiều bữa đó đang nói chuyện ông ừ. hội tới đó con đâu có nói chuyện được con phải ờ, tắt nghe có gì cả thì có ờ, gì ờ, dạ. vui vẻ thì điểm đến đây nha dạ, rồi có dịp thì con xuống tiếp ừ. qua đây qua chừng nào là cầu xong mùng năm tháng năm ừ, con xuống có gì pha sữa uống nha pha ừ. ấm ấm thôi sữa này mình đừng pha nếu mà chẳng hạn như pha nước sôi thì pha sôi luôn xong rồi để nguội tí xíu đừng có cho nguội quá còn ấm thì mình uống để nó có chất chứ nóng ờ. uống cũng được mà uống nước lạnh cũng không được tốt nhất là ông đừng uống nước uh, nước đá không có không có bà chết giờ không uống nước đá à. mà bà còn uh, lập đông gì cũng phải có cũng nước đá hàng ngày cho bà dạ. suốt ngày suốt tháng luôn dạ. mà giờ bà mất rồi giờ không có uống nước uống nước nóng gì không với trà cho nó khỏe một hộp sữa dạ. gì ông có thể uống cả tháng trời ừ, tháng mấy á nếu mà uống ờ, hai hộp gì này tới hai hộp là uống ờ, dính dính uống vừa vừa cho đâu đúng rồi thì nếu cách ngày uống ngày cử sẽ hoặc ngày uống cử thôi ngày uống cử à hoặc uống cử tối cũng được uống cử tối tiêu người ta con cũng không biết nữa ông có tối ngon mà mà mệt phải không mà uống cử sáng gây khỏe nó chưa ra anh cô à vậy cũng được nếu chung là ông cảm giác sao mà mình thấy mình uống vô nó khỏe cử nào uống cái đó tại vì ông là người trực tiếp uống mà ừ. rồi mới nói chuyện xíu mệt rồi ha ờ. thôi vậy con xin phép nha thôi vậy cũng cùng ờ, dạ, dạ, chào dạ, cô chú anh chị và các bạn hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở ờ, clip sau rồi bye bye và hẹn gặp lại tất cả cô bác